à, giới thiệu với các bạn đây là cái bộ trục vi sai mili mili à, để cho các bạn à, độ chế xe cái nhông này thì à, có thể gắn vào đây và hàn vào đấy đèn hai đầu gối bi này đây là gối bi trong này đấy cái gối bi trong này các bạn chỉ cần hàn một cái ống đứng lên đây bắt đầu đỡ hai cái đầu vòng bi này là xong thôi cái này em này Sách của em này Sách của em này Sách của em này Bố hết của em này Cô biết rồi